Hi, mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Tiên Tiên Cuộc Sống Sài Gòn nha Thì uh, hôm nay là đã tròn một tuần bà nội Peter ở uh, bệnh viện rồi mọi người Thì hôm nay uh, mình có dẫn Peter tới thăm bà Mình có uh, làm một ít uh, nước cam um, nước cam vắt đó mọi người Còn uh, Peter đang uh, chơi với lại uh, ba Peter đang chơi uh, đá cái lon nước rồi mình có mua thêm ờ, ít nho cho bà nội của Peter ăn đó mọi người à, bà nội Peter thích ăn nho á, nên là mình mua nho cho bà ăn à, với lại mình mua thêm hai ly trà một ly uh, hồng trà với lại một ly um, uh, hồng trà hoa cúc đó mọi người đó thì thấy bà cũng thích uống trà nữa Daddy can you help me put it in the fridge thank you this one also orange juice đó. thì bây giờ bỏ tủ lạnh để cho nó lạnh đó mọi người thì à, giờ mình cũng kể chuyện cho mọi người nghe về à, bà ở đây như thế nào có ổn không thì ở đây là bà ở chung với lại à, chú bộ đội mọi người được trải nghiệm đặc sản của chú bộ đội giống như là ở nhà hoặc là ở bên anh á, thì bà chỉ tắm bằng vòi sen đó mọi người hoặc là tắm bằng bằng bồn tắm à, hiện à, hoặc là qua Việt Nam ở thì ở nhà mình thì cũng tắm bằng vòi sen nhưng mà vô đây ở ở với chú bộ đội á là à, tắm bằng à, dùng cái ca để xối nước lên người á mọi người đó đây là bà chưa quen nhưng mà bà có kể là bà phải tắm mà ừ, tắm như vậy á nhưng mà cũng vui để được trải nghiệm mà đặc sản của chú bộ đội ba Peter đang chơi với Peter nên hơi ồn <laughs> không chơi nữa hả Ê là cứ chơi đi không sao đâu ờ, đó à, với um, cái gì ta à, mấy chú bộ đội đây thì cũng dễ thương rồi ở hồi hôm cái video mà đi vô thăm bà ngày đầu tiên đó mọi người mình có quay cái ban công cho mọi người coi á thì uh, cái ban công đó nó nó nó có trồng mấy cái cây á bà ở đây thì bà cũng chán nên là cứ sáng sớm bà dậy cái là bà ra ngoài đó bà tưới hoa tất cả <laughs> em đang kể chuyện cho mọi người nghe là mẹ mẹ ăn ở đây sao sao <laughs> hiểu hả um, <laughs> đó thì cứ sáng sớm là bà sẽ ra ngoài đó để bà tưới cây thì ở nhà bà bà cũng hay lên ờ, sân thượng để tưới cây cho mình á còn ở đây bà cũng không có gì làm thì bà lên sân thượng mà tưới cây và bà, bà tưới cây ở ngoài ờ, ban công á rồi ờ, bà bà dọn dẹp bà lau mấy cái ghế đó với lại kéo mấy cái ghế đó để lau mọi người mà cô lao công ở đây không có cho tại vì đó là công việc của mấy cô lao công mà tự nhiên bà đi làm xong bà kêu là thôi cứ để bà làm tại vì ở đây bà chán đó mọi người không có gì làm hết á bà ra bà lau lau bà lấy cái cái cái cái cây lau của mấy cô lao công với lấy cái chổi của mấy cô lao công đi quét quét đi quét uh, phòng xong rồi cái lau lau hàng lan đó cũng hơi hơi hơi hơi hơi mắc cười <laughs> xong rồi cái mấy cô là mấy cô lao công không cho mấy cô y tá không cho cái bà mấy canh buổi trưa là mọi người đi ngủ hết xong rồi bà mới kéo mấy cái ghế ra bà mới kéo mấy cái ghế ra để bà lau à, xong rồi đó thì mình cứ mỗi mỗi ngày mình tới thăm bà xong rồi bà kể chuyện cho mình nghe từ từ để mình uh, lấy uh, trà mình uống đã đợi mình sẽ lấy uh, mình sẽ lấy uh, mình uống cái gì ta mình sẽ lấy một ly ra mình uống rồi nó chơi với bà đó nè hồi nãy mình nói mọi người là mua hồng trà với cái gì cũng không nhớ nữa mà ở trên đây họ đây là trà xanh trà xanh hoa cúc còn cái này là hồng trà thì mình sẽ uống ờ, trà trà xanh hoa cúc đi trên đây nó đánh dấu là trà xanh này mình không nhớ rõ là trà xanh hay là hồng trà hoa cúc thì hai cha con nó chơi với nhau nè ô ô Peter nó chơi với bà nó nó khoái lắm khoái là là thích là nhưng mà khoái là hơn thích đúng rồi excited đúng rồi khoái quá ở nhà với mẹ chán rồi coi chơi với ba thích lắm ở trong đấy mọi người mình vô đây mình có nói chuyện với mẹ chú bộ đội á mẹ chú bộ đội thích Peter lắm cũng mỗi lần mình tới là hỏi là ủa con của chị đâu rồi xong bắt đầu bế Peter Peter nó sợ <laughs> Peter thấy chú bộ đội là Peter sợ giống như cậu Bi hồi xưa em trai mình cũng ờ, đi bộ đội tới hai năm rưỡi và tháng tháng 7 năm ngoái tháng 7 năm ngoái thì mới mới mới mới xuất ngũ mọi người xong rồi mỗi lần Peter về là ơ mỗi lần big cat crap going on out there right drama yeah drama So I looked over the balcony to see where the cat scrap, scrap was going on, and I think it's on the roof. Uh, right, and uh, <laughs> yeah. Throw my outside. I'm just wondering if you can follow what you're saying. That's <laughs> great. I just just heard drama. Yeah, <laughs> dead gorgeous so, was. So tears, tears là hiểu nhưng mà hiểu sơ sơ I là drama between cats yeah oh okay cool cats are fighting yeah, uh. give me large <laughs> give me large and then Annie looks over the balcony and she was going to throw a ciggy over the balcony and onto her little dinghy and there's a lady sitting there having her dinner <laughs> computer ni. <laughs> Oh, oh tu pizza. pizza. Careful around that glass, little and, uh, I, I, I bought uh, for you uh, tea. lovely. No. Peter, come on, look at the lady on a dinner. Come on, let's go. Have dinner. Yes, there on the mat having a dinner. ở ngoài uh, lan can đang có mấy chú bộ đội đang ngồi chơi với mọi người uh, xong rồi có con mấy con mèo nó nó nó đánh nhau <laughs> bà vô bà kể chuyện xong rồi chồng mình uh, hỏi mình xem là có hiểu được được có hiểu được bà đang nói gì không thì mình cũng hiểu được uh, à, 50% phần trăm mọi người tại vì bà nói cũng hơi nhanh với lại tiếng Anh của mình cũng chưa có giỏi á đó. <clears throat> thì bây giờ chồng mình với lại bà bé Peter ra ngoài chơi rồi à, với lại có mấy chú bộ đội đang ngoài chơi nữa à, à mình à đúng rồi mình nói mọi người là vì sao mấy chú bộ đội đây chưa nhà ta à, đây là bệnh viện quân y 175 thì à, ban đầu mình tưởng là những chú bộ đội ở đây là là đóng quân ở đây nhưng mà không phải tức là mấy chú bộ đội có bị dị ứng hay là bị bệnh hay là bị à, bất cứ vấn đề gì về sức khỏe là đều ở trong đây hết nha đều được à, chăm sóc và nuôi dưỡng ở trong đây hết mà không mất tiền tức là à, ví dụ bà mình ở là phòng phòng vip phòng vip của khu thường nha mọi người tại vì à, mẹ chồng mình bị à, Ờ, bị bệnh nó cũng kiểu giống như là dạng nặng á thì phải phải nằm ở khu uh, chuyên khoa không có được nằm ở khu dịch vụ thì phòng này cũng là phòng uh, phòng phòng vip của khu chuyên chuyên khoa nha mọi người còn mấy chú bộ đội thì nằm phòng kế bên là phòng một một một phòng là cũng tới mười mấy giường á thì nếu mà ở phòng đó thì là 300 ngàn một đêm còn phòng bà đang ở là phòng VIP là 500 ngàn một đêm thì uh, mấy mấy cái phòng uh, của chú bộ đội là 300 ngàn một đêm nhưng mà mấy chú bộ đội ở thì không có mất tiền Mom, do you know the, the, the army men stay on the next room without money because the government uh, support them. Yeah, because they're in the army, so they don't they don't get paid very much money. So if they need to go to hospital, they must support those. Yeah, but if, if the normal people go in 300,000 uh, dong, per day. Uh, 10 a night. Uh, 10 a night in a big room like that. Yeah. Uh, 15 quid a night we're paying staying here. It's a lot of difference though, isn't it? Just for an extra fiver. Like, 20 beds. One. yeah. And a spare. And a spare. Peter. Full Hey, let's move. Yeah. I'd pay the extra fiver. À, phòng của bà là có hai giường trong một phòng nha mọi người nhưng mà hiện tại thì uh, uh, kiểu um, um, hôm bữa mình có nói chuyện với lại một chú bộ đội thì chú bộ đội mới kêu là tại vì uh, y tá với lại bác sĩ ở đây là ưu tiên cho bà để cho um, thì bà là người nước ngoài á nên là để cho người nước ngoài họ có cái nhìn tốt hơn về người Việt Nam nên ừ. cái gì cũng bà cũng được ưu tiên hết được được chăm sóc tốt hơn đó <clears throat> thì uh, mình chỉ muốn khoe với mọi người là bà được uh, trải nghiệm đặc sản của bộ đội uh, được uh, ở chung với bộ đội như thế nào rồi có gì vui sau sau đó đó thì uh, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh của tiên tiên cuộc sống sài gòn nha mọi người có yêu quý gia đình mình thì cho mình xin một uh, đăng ký một like và một share nha uh, bye bye mọi người